lù quay đầu đuôi đi ra đường này nó đi tâm nó đẹp này

Thank you. vả cái an ninh đây nó tốt không có trộm cắp gì không được ờ, ngày xưa dân Nam Định ừ. nó hay trà trà trộm ra đây này <coughs> ừ. đông người sợ lắm cơ ừ. عن هذه mình đi chắc phải đi thì nói phải đi theo còn có chắc